ok và hai xin chào tất cả mọi người nha và lại là mình phong cận tv đấy bạn ơi và mấy bạn đang thấy mình đang đứng ở đâu không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 cũng nhìn <laughs> ok bạn ơi thì mình đã thay đồ xong rồi đây đây xin giới thiệu bạn à, đây là một cái áo bember mọi người ạ à. đây các bạn thấy cái áo này đẹp không đấy thì à, cái áo bember này hiện tại là nó đang khá là hot cho nên là mình đã quyết định là mình mua gọi là hai cái mọi người ạ à. một cái cho mình nè à, và một cái cho sam và hai cái y hệt nhau luôn nha ấy đồ cặp mọi người ạ à. <laughs> ok nhìn khá là đẹp ấy chứ nhờ tại vì nó đang hot cho nên mình đã mua một cái để mặc cho nó ngầu và nhìn cũng khá là ngầu ấy chứ <laughs> ok và đây xin giới thiệu các bạn mình mới vừa sắm cho mình thêm một thứ rất là đặc biệt luôn các bạn thấy gì không đây chắc chắn những bạn nào mà gọi là có dùng cái này thì chắc các bạn sẽ biết xin hiệu bạn đây là hai cái răng kim cương mọi người ạ à. rồi ok bạn ơi đấy rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần gắn vô cái là xong thôi <laughs> nhìn nụ cười tỏa nắng trắng nha <laughs> ok uhm. khá là đẹp đi chơi thế nào let's go Ok mấy bạn ơi Và hiện tại là mình và Sammy đang ở trên taxi để đi đến sân bay đây <laughs> Và hôm nay chắc chắn sẽ là một cái chuyến đi Sài Gòn rất là vui và thú vị luôn mọi người ơi Ôi, trời ơi lắc quá lắc quá trên xe taxi cho nên nó hơi lắc mọi người ạ à. <laughs> ok và để xem coi chuyến đi Sài Gòn lần này của bọn mình có gì vui nha mấy bạn nhớ đón xem nha Hey, và hôm nay thì mình và Sammy hiện tại đang gọi là đi máy bay bằng vé hạng thương gia mọi người ạ à. Và những bạn nào mà chưa đi hạng thương gia bao giờ thì hôm nay mình sẽ cho các bạn biết hạng thương gia có gì vip nha Mình thì mình cũng đi khá nhiều lần hạng thương gia rồi nhưng mà lâu lâu đi lần thôi chứ tiền đâu đi hoài <laughs> cảm nhận đầu tiên của Sam khi đi hạng thương gia là như thế nào? Được ngồi, được ăn Được ăn à? Hết không? <laughs> cũng gì? <laughs> Quá trời đồ ăn luôn À khoan, cũng chưa nhiều lắm ha Tính ra cũng có mấy lon nước với lại mấy cái bánh thôi Một tí nữa bọn mình có gọi mì mọi người ạ à. Thì đi khi đi khi đi hạng thương gia thì các bạn có thể gọi là được ăn buffet ở trong uh, phòng hạng thương gia rất là vui luôn ừ. À đây, mì tới Dạ em cảm ơn chị Đấy uh, Nhìn hấp dẫn chưa bạn <laughs> xà mì <laughs> ờ, đang đang ăn mì rất là ngon lành luôn các bạn ơi sáng giờ chuẩn bị để bay cho nên là không ăn gì hết trơn các bạn xem nè đó khi các bạn đi hạng thương gia thì mình nói thật là hạng thương gia của Vietnam Airlines là gọi là tốt nhất mọi người ạ à. bởi vì giờ đây các bạn có thể có một cái phòng riêng để có thể ngồi nghỉ ngơi và có cả đồ ăn cho các bạn có thể lấy thoải mái hoàn toàn miễn phí nha rất là xịn luôn một tí nữa lên máy bay còn được gọi là thêm đồ ăn trên máy bay nữa cơ Sam ơi một tí nữa Sam sẽ được trải nghiệm cảm giác được ăn trên trên bầu trời <laughs> được ăn được ăn cơm trên trời như các bạn cũng đã biết thì hiện tại là phong đang giảm cân mọi người ạ à. cho nên là phong phải hạn chế ăn đồ ngọt và bánh kẹo lại cho nên là cái đóng bánh này là mình lấy cho sam nha chứ mình không ăn nha <laughs> mà khoan đã các bạn xem đây mấy bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại uống pepsi đúng không thì đây chính là pepsi không calo mọi người ạ à. đây là pepsi uống không calo nha và nói chung là lâu lâu mình thèm Pepsi á, thì mình sẽ uống Pepsi không calo rất là tốt luôn đấy và hôm nay do là sáng giờ mình chưa ăn gì hết trơn á cho nên là mình mới ăn mì thôi chứ bình thường là phong chăn thịt thôi chứ không ăn tinh bột nha các bạn nhưng mà nói chung là đói quá phải ăn <laughs> ăn thôi Ờ. ai trời cái gì vậy ừ, no căng bụng mà các bạn ơi <laughs> sammy đang ngồi bấm điện thoại đó bạn coi ăn quá trời quá đất luôn đấy lon coca thì mình chỉ mới uống được có mấy có mấy ngụm thôi vẫn còn nhiều lắm mấy bạn ạ à. nhưng mà nói chung là mình lấy mình phải uống cho hết chứ mình thôi bỏ rất là phí mọi người hiểu không à, sammy ăn mì kiểu gì mà sammy chừa quá trời sam không tại vì ăn không nổi ông bảo là tí nó chừa bụng lên ăn <laughs> chưa chưa chưa chưa chưa bụng thế nó lên lên lên máy bay ăn ăn ăn, <laughs> ăn trên máy bay à <laughs> ok ok rồi chắc là mình uống hết lon coca này sau đó mình sẽ lên máy bay mọi người ạ à, tại vì cũng đến giờ rồi đi thôi ừ ha vé máy bay từ đâu ta Nani? <gasps> ok mấy bạn ơi ăn no say rồi và đến giờ đi lên máy bay rồi cho nên bây giờ mình sẽ đi máy bay đây lên trên máy bay thôi mọi người ạ à. em cảm ơn chị nhiều ạ à. dạ vâng em cảm ơn hey đi thôi bạn coi bà sammy kìa bà đi trước bà bỏ mình luôn kìa bạn vậy mà kêu thương người ta đi bỏ người ta luôn Ôi, lên xe thôi mấy bạn ơi thì khi mà các bạn đi hẹn thương gia thì các bạn sẽ được có xe riêng đến đón nha các bạn ngồi một mình nó thoải mái lắm mấy bạn ạ à. lên trên cái xe gọi là hạng phổ thông thì sẽ chen chúc khá là đông và sẽ khá là mệt cho nên là đi hẹn thương gia khá là vui bởi vì có xe riêng ngồi thoải mái luôn sướng sao sướng à vui ha <laughs> Tới máy bay rồi các bạn ơi Và chúng ta cùng nhau đi Sài Gòn thế nào Let's go một cái ờ, một một đê ớ vậy là hai chúng nhau nè <laughs> cứ tưởng là phải ngồi xa chứ lên máy bay là phải thắt dây an toàn vào nha mấy bạn sau đó ép nó lại khó bụng lại cho nó cơ Tạm biệt Huế Tôi đi đây Hẹn ngày gặp lại Ok mấy bạn ơi Và máy bay hiện tại đang cất cánh à, Nói chuyện nhanh quá làm mình cũng bị đau tim mọi người à. à mỗi lần có bạn nào sợ giống như mình không mỗi lần mà máy bay kiểu là chuẩn bị cất cánh nó bay lên là tim các bạn sẽ nằm thịt thịt luôn ôi oh, chuột nhanh vãi các bạn ơi trên xuống để bạn tới rồi đồ ăn tới rồi Sammy ăn gì vậy Sam bánh mì bánh mì hả đâu cho coi bên trong coi cái đã chưa kịp coi nó đã ăn rồi cho xem bên trong coi có gì vậy ồ có chả nè có thịt gà nè với là bánh mì ồ nước cam với lại sữa chua nữa Sammy thì sáng giờ tôi thấy bà ăn hơi nhiều mọi người ạ à. ăn nhiều vậy sao ăn không sợ mập hả <laughs> trời ơi ăn quá trời quá đất luôn mẹ ơi con gái mà ăn ăn kiểu này thì ai mà nuôi nổi mày chết mày cho mày cái gì vậy mày bị điên à ơi đã đến Sài Gòn rồi nè mấy bạn thấy đẹp chưa ui lý do mà mình thích đi vào buổi tối là bởi vì buổi tối nhìn Sài Gòn rất là đẹp luôn bạn ơi Đấy, nhìn y như là những à, gọi là ánh sao trên bầu trời vậy Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi đẹp dễ sợ bạn ơi Ai... ok bạn ạ à, cuối cùng cũng tới nơi rồi thật sự là ngồi trên đây một tiếng mà mình cảm giác như là 10 tiếng vậy mình bị say mọi người ạ à ừ không hiểu sao giờ này mình đi máy bay mình lại bị say máy bay lúc trước mình đi mình không bị hết trơn bây giờ lại bị say yếu khổ quá ông lê bạn ơi và hiện tại và hiện tại thì mình đã đến được Sài Gòn Và hiện tại nữa thì mình đang đứng ở shop Hero mọi người ạ à. Tên tên thiên đường của những bạn fan hero thiên đường của dân chơi minecraft các bạn thấy không minecraft minecraft liên minh huyền thoại ở ờ, mini world bên đây là của hero team Đấy. gói ôm không cận nè mấy bạn nhớ ủng hộ cho gói ôm phong cận nha các bạn Đấy. gói ôm mít dịch nè đừng có mua nha các bạn ấy Đó, gói ôm sammy nè mua phong cận là phải mua thêm sam nữa nha các bạn đó mua một cặp luôn nha Ai. À, mệt quá nguyên ngày hôm nay tôi bay máy bay cuối cùng thì tôi cũng đã đến được Sài Gòn rồi thì coi như là hôm nay mình đã quay được gọi là à, cái lần đi Sài Gòn đi Sài Gòn bằng máy bay rồi đó thì hôm nay nữa thì mình sẽ đi quay thêm nhiều những cái vlog khác nữa và các bạn hãy cùng mình đón xem những cái vlog tiếp theo để xem coi trong vòng 10 ngày mình ở Sài Gòn thì mình sẽ đi chơi ở những chỗ nào nha nhớ xem nhé bạn nha ok cảm ơn các bạn rất nhiều đi thế nào à quên rồi à quên tôi quên mất đâu đi đâu tính ra tôi kết thúc video mà ta bye bye mọi người nha hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha còn bây giờ thì tôi sẽ đi quay thêm vlog cho các bạn xem đây bye bye